Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhà máy thép Mariupol, chúng tôi đã trọng thương và chết bên trong bong kè. Tác giả Rudy Davy và Yaroslav Lukov được đăng trên BBC News tiếng Việt một trong những người bảo vệ Ukraine còn trụ lại tại Mariupol, nói với BBC rằng các nhà máy thép bị vây hãm nơi họ đang trú ẩn, phần lớn đã bị phá hủy trên mặt đất và dân thường bị kẹt lại dưới các tòa nhà bị sập. Phát biểu từ nhà máy Azovstal, nơi cuối cùng của Mariupol bị Nga kiểm soát. Sivatoslav Palama từ tiểu đoàn gây tranh cãi Azov cho biết quân phòng thủ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga. Ông nói, tôi luôn luôn nói rằng chừng nào chúng tôi còn ở đây, Mariupol vẫn vẹn nguyên dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho ngừng một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào các nhà máy thép, một mê cung gồm các đường hầm và công xưởng, thay vào đó ra lệnh cho quân đội của ông cô lập nơi này. Ông nói phong tỏa khu công nghiệp này dù một con ruồi cũng không thể bay qua. Phần lớn Mariupol đã bị tàn phá trong nhiều tuần do quân Nga bắn phá dữ dội cũng như các cuộc giao tranh quyết liệt trên đường phố. Đánh chiếm cảng biển Azov là mục tiêu chiến tranh quan trọng của Nga và sẽ cho thêm quân để tham gia cuộc tấn công của Nga ở khu vực miền đông Donbass. Đại úy Palama cho biết người Nga đã bắn vào nhà máy thép từ tàu chiến và thả bơm phá Bonke vào đó. BBC chưa thể xác minh bất kỳ lời nói của ông ấy, nhưng nó khớp vào và chứng thực trước đó trong tuần, một chỉ huy hải quân Ukraine cũng có mặt tại các xưởng luyện thép. Người này cho biết lực lượng chiến binh đã bị áp đảo và sắp cạn nguồn cung. Tất cả các tòa nhà trên khu vực Azokstan thực tế đã bị hủy hoại họ thả bơm hạng nặng, bơm phá bon kè, gây ra sự tàn phá lớn. Chúng tôi đã bị thương và chết bên trong bon kè. Một số dân thường vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập, đại úy Palama nói. Tiểu đoàn Ayev ban đầu là một nhóm cực hữu tân phát xít, sau đó được hợp nhất vào vệ binh quốc gia Ukraine. Các chiến sĩ của họ cùng với một lữ đoàn thủy quân lục chiến, lính biên phòng và cảnh sát là những người bảo vệ Ukraine cuối cùng còn lại trong thành phố. Khi được hỏi bao nhiêu quân Ukraine trụ lại Mariupol, đại úy Palama trả lời đơn giản đủ để đẩy lùi các cuộc tấn công. Ông nói rằng thường dân ở các địa điểm riêng biệt cách xa các binh sĩ, họ ở trong các tầng hầm chứa 80 đến 100 người nhưng không rõ tổng cộng có bao nhiêu dân thường vì một số tòa nhà đã bị phá hủy và các chiến sĩ không thể tiếp cận họ vì bị nã pháo. Lối vào một số bunker đã bị các tấm bê tông nặng chặn lại mà chỉ có máy móc hạng nặng mới có thể kéo đi, ông nói. Chúng tôi giữ liên lạc với những dân thường ở những nơi mà chúng tôi có thể tiếp cận được. Chúng tôi biết ở đó có những trẻ nhỏ mới 3 tháng tuổi, ông nói. Những người lính kêu gọi sơ tán dân thường ra khỏi nhà máy luyện thép một cách an toàn và kêu gọi một quốc gia thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế đứng ra bảo đảm cho sự an nguy của họ. Những người này đã phải trải qua rất nhiều. Qua tội ác chiến tranh, họ không tin tưởng người Nga và họ sợ hãi. Ông nói và thêm rằng họ sợ bị tra tấn và sát hại dưới bàn tay của quân đội Nga hoặc bị đẩy về Nga thông qua cái gọi là trại thanh lọc. Người cao tuổi trong các nhà máy thép đang cần thuốc men trong khi cũng có khoảng 500 binh sĩ trọng thương cũng không được chăm sóc cần thiết, bao gồm cả phẫu thuật lớn như thủ thuật cắt bỏ. Ông nói, sau 52 ngày bị cô lập và giao tranh ác liệt, chúng tôi đang cạn nguồn thuốc men và rồi chúng tôi cũng giữ những thi thể chưa được chôn cất của các chiến sĩ. Chiến sĩ của mình vốn cần được chôn cất một cách đàng hoàng trong khu vực do Ukraine kiểm soát. Đại úy Balama cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine cũng muốn đảm bảo việc di tản của chính lực lượng mình nếu có thể nhưng không có chuyện đầu hàng. Về việc đầu hàng để đổi lấy lối thoát an toàn cho dân thường, tôi hy vọng tất cả chúng ta đều biết mình đang đối đầu với ai. Chúng ta chắc chắn biết rằng mọi đảm bảo, mọi tuyên bố của Liên bang Nga đều chẳng có giá trị gì. Ông cho biết, nhiều người trong số những người bảo vệ trụ lại Azovstan đến từ Crimea, bán đảo được Nga sát nhập vào năm 2014, cũng như các khu vực phía đông Donetsk và Luhansk. Bản thân ông đã từng kết hôn ở đó và con của ông cũng được sinh ra ở đó. Tôi đã chứng kiến thành phố này phát triển như thế nào, thành phố đã trở thành hòn ngọc của Azov như thế nào và đó cũng là quê hương của tôi, ông nói. Nga không đổi mới hay xây dựng lại bất cứ thứ gì, họ chỉ phá hủy và khủng bố. Nếu chúng ta ngã quỵ, bầy lũ này sẽ tiến xa hơn và toàn bộ thế giới văn minh sẽ rơi vào nguy hiểm. Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đánh bom các khu trú ẩn của dân thường và sử dụng các loại vũ khí bị pháp luật quốc tế cấm hoặc hạn chế, bao gồm bom phốt pho trắng và bom đạn chùm trong các cuộc tấn công vào Azerbaijan.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 Cuộc tấm mấu lớn nhất của Putin chỉ có thể kết thúc bằng sự bế tắc hoặc thất bại tan nát cho Nga. Nhưng chiến thắng cho Ukraine trong trận chiến Donbass sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp cho đất nước can đảm này. Cuộc tấn công dữ dội ở làn sóng thứ hai đáng sợ của Điện Kremlin bắt đầu bằng một cuộc bắn phá tàn khốc bằng tên lửa, xe tăng và pháo dọc theo 300 dặm của chiến tuyến. Đây là một phần trong cuộc tấn công ba mũi nhọn của Nga nhằm tiêu diệt những người lính thiện chiến nhất của Ukraine, những người đã chiến đấu ở đó kể từ năm 2014. Nếu người Ukraine thành công trong việc xuyên thủng tiền tuyến, chúng ta có thể chứng kiến những trận chiến xe tăng lớn nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Cùng lúc đó, các cột quân của Nga đang tiến về phía nam từ Belgorod trên đất Nga để cố gắng bao vây quân đội Ukraine từ phía sau. Kế hoạch của họ là liên kết với các lực lượng di chuyển về phía Bắc từ gần Mariupol, nơi họ đã xa lầy nhiều tuần trong một cuộc bao vây vì sự phòng thủ anh dũng của Ukraine. Bạn có thể thắc mắc tại sao tất cả những nỗ lực này lại dành cho Donbass, một vùng đất hoang khai thác than nghèo nàn ở vùng viễn đông Ukraine bào chúa hai mặt Putin tuyên bố mục tiêu chính của cuộc tấn công dữ dội của ông ta là giải phóng Donbass khỏi chính phủ Đức quốc xã ở thủ đô Kiev của Ukraine. Sự thật là lời nói trước chiến tranh của Putin đã nói rõ ông ấy muốn có tất cả Ukraine. Chúng tôi đã biết từ nhiều tuần nay rằng ông ấy dự đoán Kiev sẽ đầu hàng sau 72 giờ, với phần còn lại của đất nước sẽ theo sau ngay sau đó nhưng kế hoạch xâm lược của ông ta đã bị phá hủy bởi sự kháng cự quyết liệt của Ukraine hậu cần tồi tệ của Nga. Khi quân đội của Putin buộc phải rút lui, Điện Kremlin đã giảm bớt tham vọng của mình. Các phần của vùng Donbass, Donetsk và Luhansk do khai kiểm soát. Ba ngày trước cuộc xâm lược tấm máu của Putin, bạo chúa đã chính thức công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng là Donetsk và Luhansk, và các thủ lãnh bù nhìn của họ ngay lập tức cầu xin ông ta cử quân đội đến để bảo vệ họ. Hiện Putin đang cố gắng chiếm các phần của Donbass không nằm trong sự kiểm soát của Nga. Đó là một mục tiêu thu nhỏ hàng loạt để cố gắng cung cấp cho Medvedev thứ gì đó để chứng tỏ rằng cuộc xâm lược của ông ta là xứng đáng và ông ta muốn nó trước ngày 9 tháng 5, chưa đầy 3 tuần nữa kịp cho lễ diễu hành ngày chiến thắng hàng năm của Nga. Một số điều kiện ở Donbass sẽ có lợi cho quân đội Nga, địa hình rộng rãi hơn, ít đồi núi hơn, hẻm núi hẹp và ít rừng rậm, vốn tạo ra lợi cho các chiến thuật kiểu du kích của Ukraine. Nga có nhiều quân hơn, nhiều xe tăng, máy bay phản lực nhanh và thiết bị quân sự mới hơn so với Ukraine và họ có một tướng mới phụ trách, tướng Alexander Domikov, cựu binh Syria tàn nhẫn đã được nhảy dù xuống để cố gắng điều phối các hoạt động và tránh sự hỗn loạn ở phía bắc Kiev. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng có nhiều lợi thế cho mình. Các vị trí của họ ở vùng Donbass được bảo vệ tốt nhất trong nước, bởi vì họ đã chiến đấu ở đó trong 8 năm. Địa hình có thể thông thoáng nhưng cũng rất mềm và lầy lội. Xe tăng và xe tải sẽ bị mắc kẹt nếu chúng không bám đường. Đó là điều mà quân đội Nga đã làm gần Kiev. Điều đó khiến chúng có thể bị phục kích và ngăn cản chúng mang toàn bộ lực lượng của mình ra để chống chọi quân đội Ukraine ở Donbass thiện chiến và cơ động, tinh thần cũng rất cao. Họ đang chiến đấu vì quê hương và sẽ tranh giành từng tấc đất. Họ không chỉ tồn tại lâu hơn những gì hầu hết mọi người dám tưởng tượng, mà còn gây ra tổn thất tê liệt cho các đơn vị của Nga, sau đó đã phải vật lộn để tập hợp lại. Ngược lại, tinh thần của người Nga đang ở dưới đáy, có vấn đề với lệnh và kiểm soát. Một số đơn vị quân đội Nga đã từ chối chiến đấu theo các quan chức phương Tây, trong khi có đến một trong ba đơn vị được coi là không còn hiệu quả chiến đấu sau chuyến hành quân từ Kiev. Theo các quan chức Mỹ, có 76 tiểu đoàn chiến thuật của Nga đang chiến đấu ở Donbass, trong đó có ít nhất là 11 tiểu đoàn đã đến trong vài ngày qua. Đây là những người lính mệt mỏi vì chiến đấu từ thất bại này sang chiến tuyến khác, xen lẫn với những tân binh và lính nghĩa vụ áp lực từ Điện Kremlin để có được kết quả trước ngày chiến thắng đã khiến Nga phải tấn công trước khi lực lượng này sẵn sàng. Nó đã mở rộng quá mức các đường tiếp tế của mình và nó đã bị quấy rối bởi các cuộc phản công thành công của Ukraine ở phía đông Kharkiv và xung quanh Izium. Và Ukraine có một nguồn cung cấp tuyệt vời mà Putin chỉ có thể mơ ước, đồng minh – dòng chảy, ngày càng nhiều vũ khí tốt hơn vẫn là chưa đủ, nhưng vũ khí chống tăng Enlaf của Anh và tên lửa Javelin của Mỹ đã ngăn cản xe tăng Nga. Những tổn thất nghiêm trọng. Tên lửa Neptune của Ukraine đã đánh chìm tàu Moscow trên Biển Đen. Anh đã tuyên bố sẽ gửi thêm vũ khí chống hạm. Sự xuất hiện của tên lửa phòng không Star Trek nhanh nhất thế giới – sẽ dăng một nỗi sợ hãi vào các phi công được đào tạo kém, những người vốn đã phải chịu những tổn thất đáng kinh ngạc. Rủi ro đối với Ukraine là khi Nga đứng vững, nước này sẽ sử dụng các chiến thuật tàn nhẫn hơn, nhiều cuộc anh tạc bằng tên lửa và đạn pháo hơn như chúng ta đã thấy trong vài ngày qua, nhiều cuộc tấn công tên lửa tầm xa hơn, thêm bơm phá, bunker, nhiều thương vong dân sự hơn, thêm nhiều vụ hãm hiếp giết người,